ta ta ra ta ra ta ta ta. Meet Microsoft. Okay, bro. Mm. Lali. hello anh em nha <clears throat> hello hải đăng em tú comeback rồi à em tú comeback đây <laughs> nãy giờ thì nằm nghỉ một xíu rồi ạ chắc là chơi tầm vài game xong rồi chiều chắc là tầm khoảng à, bốn rưỡi đến năm giờ anh em gọi là bắt đầu đi đi xe bên kia hôm đầu thì chắc là đi sớm một tí anh em ạ <clears throat> hello nguyễn lâm nhá hello a chề hello tấn duy hello điển đức nhá chăm vậy à có chăm đâu mọi người tại vì tối nay mình đánh giải rồi thành ra là tối nay không like được nên là bây giờ like luôn còn nếu nếu mà tối ví dụ mà về sớm á còn thời gian thì mình like thêm một xíu ok anh xin lỗi đã không ở ờ, ờ. ui tóc mình tính ra là càng ngày nó càng ra màu nâu này ảo nhở không nhuộm mà lại có màu à ui tóc xịn tóc xịn để em phi lỡ cả tuổi thanh xuân anh xin lỗi đã không thể cho em được tình yêu như em mong chờ anh xin lỗi vì đã yêu em mà chẳng thể bên em còn nỗi đau nào đau hơn khi chia tay hello minh hiếu nha anh tú chào nhẹ cái nhá chào anh tú nhẹ cái nhẹ nhớ là chiều đánh giải có like không anh á chắc là mình không mọi người ạ có anh cường like uh, à, caster thì like thôi Ừ. hello ông cháu nhà hello ông chú nguyễn phú nhá <laughs> ông cháu nha bt ơi em nam thi được nha hơi bị chiến là được luôn em nam ơi chúc mừng em nam thi được ở đấy thấy chưa quấn nhưng mà thi có ba mươi phút là xong rồi ấy hả ờ tính là thi nói thì cũng nhanh tại vì thi nói thường thường là một phần mình nghĩ là tầm mười lăm đến hai mươi phút một người thôi thì chắc là nam mà nhưng mà nam cũng là tên ở giữa mà sao thi nhanh ấy nhở lạ đấy chữ n thì nói chung là cũng tầm giữa giữa mà mình nghĩ là tầm này hơi nhanh đấy chắc là một người tầm mười mười lăm phút à thành ra là hơi nhanh nhỉ nhưng mà thôi dù sao cũng đi đậu thì chúc mừng em nam nhá gà mà cũng chơi à gà mà cũng chơi à chơi nhiều nó mới hết gà đấy à ông này quen là ông này quen là ông này qua qua dòm dòm dòm, quen là quen là quen là cố gắng chiều tốt một nhiều nhiều nha anh à được luôn em ơi tối nay mới đánh cơ rai à rai sớm à một chú di di à ê tối mình mang cái nick này vào đánh đi hợp lý đấy hình nick này hôm nay có vẻ khá là bay đấy pháp sư con này vào nguyễn long hải tặc à bình bình bình bình cái gì đấy bình bình cái gì đấy điên à đâu nó xếp theo lịch bút trước á chưa có kết quả chưa có kết quả tưởng là thi xong rồi thi đậu rồi nhưng mà cảm giác thi gọi là ổn là được rồi à, hoài nam ạ cảm giác thi kiểu thấy ờ uh, thì mình um, ít mắc lỗi với cả ra là cái đề mình ôn ấy thì nó ok nu nu new new ui và la hai luôn này ba pháp sư luôn này ừ nhá con này chắc là bỏ đi anh em ạ một chút là luyện cóc chứ anh em ơi một chút luyện cóc trước đi trận này chắc sẽ là một trận gọi là đép bài lên chín xoay ao xin cơ bản thôi tí lên cấp cho con trai và đẹp xong rồi cho con vla cầm cái giáp lửa nữa bú em tú bú em tú bú top một tgl gì đấy anh tú chiều đánh giải gì đấy à em tú đánh giải ọp ở hà nội nhá giải tim giải bốn bốn ở, ở quán net bk bk gaming gì á đấy lên cấp đi lên cấp phải ra được silat hoặc là lulu linh hồn hóa hình vương miện hắc hóa và băng trộm mà ê một chút cái này không một chút cái này không ê chơi lớn không chơi lớn không một ui bú nhìn này anh em ơi quả tướng nè ảo ma nhờ bú em tú bú hợp lý hợp lý hợp lý anh em ơi bú chuét rồi đấy anh xin lỗi đã không ở bên để em phí lỡ cả tuổi thanh xuân đi đã lì à một cái giáp lửa cho con si lạt này hợp lý quá anh em ơi ra quả bài này nhìn qua ra quả tướng là chất lượng chưa làm quả gọi là chiều anh em nhá mình thể nào không biết là anh em sẽ bảo là lấy cái kia đi lấy cái phương nghiệm hắc hóa đi đúng không được vì vt không có gì ngoài gọi là chiều fan từ từ nhá vt cần một con này nữa là đẹp nhưng mà chắc là vt luyện góc luôn á tầm này sáu chết à ờ. tầm này đấm lúc nào chắc là nhức người á chó đỏ rồi à. không được quả tướng này ra chất lượng quá anh em ạ quả tướng là bú nhờ tí mua con này nữa là xong rồi <laughs> xong rồi lên năm kẹp vào các thứ các thứ binh game nhái chưa xa à? em xa ờ, em quá không có cũng sang chụp ảnh với anh tí tú rồi à anh tú tí rồi à chụp ảnh với em tú à chụp ảnh với anh xỉn lai anh cường anh so thì mới hay chứ em tú gì đâu bú nhở anh em nhở đúng kiểu quả lên uh, hai giáp chết á xong rồi ra được cái form tướng như vậy đúng bú luôn đấy vừa xi lát vừa giáp lửa vừa form gọi là thượng long các thứ các thứ ui giờ mà ra được con nami nữa thì sao anh em nhở đã con nami nữa thì sao đã con nami nữa là năm pháp sư ba thượng long tầm này ai mà đỡ trời level năm bảy chết ui quá kinh quá kinh khủng bây giờ nếu mà thay thì thay được con la này vào thì kích được ấy luôn kích được cái thượng long à không thật ra là không kích được con roi này mình nghĩ là đầu game chưa có đam lắm đâu thành ra là khỏi cần cũng được mình nghĩ là đánh bằng đam dắt lửa thôi nhưng mà tầm này mà mình thua là mình bị dở ấy nhá nên là thành ra là mình phải xếp nó khéo khéo một tí nhưng mà tầm này mình nghĩ là nhiều chết quá chả thua được đâu thật chả có nhà nào để đủ lực để mà gọi là win được mình á thật sự luôn á vậy đi vậy đi vậy đi căng vậy à căng vậy à tôi anti ông chứ fan gì à? <laughs> chị ơi minh vt minh vt này fan à anti fan nào chắc là tí nữa mình đi chợ mình làm một con gọi là gì nhở mi nữa đẹp ấy chắc là mình cứ ego tiền đi tầm này sáu chết mà form này nữa sao sao mà ai win nổi bởi là hai silat các thứ các thứ còn không thì đau sau mình cứ lên cấp mình cho con rai vào nhá cơ bản là cho con rai vào thì có đam luôn khá là bú kim cương em chơi top tám trừ sáu mươi bảy nản luôn là sao lại nản được sao lại nản được để mình xem mình có thua nhà nào không nhà này thật ra là lên cấp thì cũng là sáu chết đúng không thành ra là bây giờ mình phải bảy chết mình mới đấm được người ta đấy nên chắc là mình cứ up cấp đi nếu mà người ta lên năm mà người ta đủ sáu chết nè khá là mạnh đấy mình không để thua được nhá đánh cái lõi này mà để thua là cút đấy u từ từ này nhà này cũng kinh này nhá mình gặp rồi à ờ gặp rồi thì đỡ anh em ạ mình muốn eco tiền quá nhưng mà thôi nhá để ở chắc cốp thì cứ lên cấp đi con ra nhiều khi nó có pháp sư nó cũng có đam á gặp cái nhà top một thì nó hơi sợ hắc hóa à phát hóa phát hóa hắc hóa chơi lớn đấy mai tường vương miệng ngay nhớ cả tên nó quào wow, à, nhớ chứ nhớ chứ nhớ chứ ông này hai k bảy phải hai k bảy hai k năm gì á trưởng ai da đau cái răng đấy nhở tự nhiên hơi đau cái răng anh em ạ nhà cỗ phải đẩy đi đẩy đi tầm này đẩy hai bốn sáu con đau chưa giờ ra là con nam mỹ nó ở form mình đẹp luôn năm pháp sư anh em ạ năm pháp sư tầm này thì con silas của mình á tạo siêu siêu kinh luôn đánh bằng giáp lửa là mình nghĩ là ok rồi ổn áp rồi thì uh, hello tám mươi anh em mới vào xem nhá chúc anh em có một buổi chiều thật là mát mẻ nha thì anh em mới vào xem trên like cho mình xin một like nhé cảm ơn anh em rất nhiều <coughs> mình nghĩ là lấy nước mắt là đẹp nhất tại vì nước mắt thì tí nữa mình có thể một là lắp dây chuyền à quên nhầm nhầm một là sojin hai là kiếm điện đấy thì hai cái đồ đấy mình nghĩ là cần nước mắt đồ thủ nói chung là mình nghĩ là một cái giáp lửa tầm đầu game là đủ cháy rồi kiếm hoặc là nước mắt nhé hoặc là rai một trong ba thứ mình đang cần em cũng xin nước mắt nè nước mắt hai tiền thì bú hơn nhở à, ok ông này đặt gì đấy Fk à ai à, đặt kiếm anh em ạ kháng phép à bảy phẩy năm gì đây Hải chị đủ à bảy phẩy năm gì đấy chín gì đấy ba mươi sáu độ mát kiểu gì á phải mát á phải mát á một con rai nữa này Ê, không phải đau này mình thua không <laughs> nhưng bài này mình nghĩ là không thua được bài này khó thua quá bài mình bị mạnh quá rồi anh em để ứng xí lát ở dưới cho nó chắc cốp nhá điều anh muốn là luôn thấy em cười chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi để anh che cho em hết quãng đường ngày sau nhé Hà Nội bốn mươi độ chào em Tú à. Hà Nội công nhận là ngoài đường là nóng thật, nhưng mà trong nhà bật máy lạnh á mình cảm giác nó cũng không nóng lắm. Kiểu bật máy lạnh á, nếu ví dụ mà anh em đi đâu ra từ ngoài vào trong nó siêu lạnh luôn á. Ui, tí mùa này chưa đùa đâu. May là người ta đánh xì lâu drone anh em ạ. Tí win nhưng mà là win bốn chết. Một đập. Thỏ hốc nè, thỏ ngốc nè tên hay tên cute nha mày cái tên là hay cute cute ui trời ơi em tu bú em tu bú em tu xin em tu xin thiếu con lulu nó là đủ bài anh em ạ <laughs> level năm bảy chết form như vậy thì ai mà đỡ trời tính là cái vương miện hắc hóa này á đầu game mà anh em có form như mình vừa rồi ấy, thì anh em có thể lấy luôn nhá đừng có sợ quá tại vì form tầm này mình nghĩ là trả thu được ai đấy win đến tầm bốn chấm đã tính tiếp nhưng mà mình có nên bán cái này đi để tích tiền không anh em mình nghĩ là thôi khỏi cần đi tại vì cơ bản là mình đánh win chick ấy thành ra là khỏi cần tích tiền cũng được còn khi nào mà đánh lu trích thì hắn tích tiền anh tt gen hay quá à. anh tt gen gì đấy anh đánh giải bk ngoại giao gì đó đúng không anh à đúng rồi nhá mình biết ơi ai có máy lạnh như tiền à, như như vt đâu hối biết là nữa nữa nữa máy lạnh vt có ba triệu bỏ nhà này nói chung là sáu chết nhưng mà không thành vấn đề anh em ạ tầm này mình khỏe như rồng quá đấm tầm ngon năm con nha sáu con luôn ui đấm sướng chưa vt đấm ở đâu anh em chịu khó tí nha tầm này vt hơi khỏe nhưng mà tí nữa người ta đấm gấp đôi á thành ra là cũng hơi mệt đấy chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé đây là một cái trích nhỏ cho anh em đó là rau quái thì anh em có thể thay vào để à, để nuôi cóc nhá đấy một cái chích nhỏ thôi nuôi nuôi cóc nuôi cóc không phải tí nữa mình bán chitana đi mình cho thợ tướng vào lại là ok đẹp lạc vào trong cơn mờ mờ olap à, à quên gì nhỉ silat luôn bú chưa cặp silat cặp rai à bú nhở chơi game ui còn gậy nữa cơ đồ kìa không trượt mảnh nào đánh viên trích đồ đẹp lõi đẹp em tú bú tướng tự ra ui lên cấp luôn nuôi góc luôn nuôi góc từ bây giờ luôn là đẹp bây giờ gặp mày nào mình thua được không nhỉ mình nghĩ là chắc là chả thua đâu nhà này có kia tầm mày thua thì game nhái ê từ từ nhá có cái nhà đấy hơi mạnh á từ từ phải phải phải cẩn thận á có một cái nhà hơi mạnh á có cái nhà Olaf á cầm cái ờ, đại bác cái trông nó hơi kinh một tí anh em ạ. Máy đẩy VD nhưng mà top một của ai thì chưa biết là trận này chắc chắn top một luôn. Trận này VD mà không top một á, chặt cái đầu VD đi, lấy cái đầu VD ra làm ờ, đồ ăn ờ, cho chó đi. Trận này VD top một rồi. Hứa. Tại vì cơ bản là cái thế của mình không thể nằm top hai được anh em ạ. Đồ đẹp, tướng đẹp. Hai cặp này lên hai nữa thì tập này lên chín, lên chín thì cần chỉ cần xoay con Alcin thôi. chín con là ê, hôm <laughs> nay đấm đau nhỉ hai bốn hai bốn sáu tám chết thêm một mọ này nữa là chín chết ui tập mày đấm đấm thì nó chỉ gọi là đau quá luôn á thôi đừng hát nữa em tú rồi đừng hát nữa anh tì ơi ờ à, ok ok lỗi video <laughs> ê lấy cái này không từ từ nhá cảm giác bây giờ mình đang nhiều nhiều nhiều cái kia quá mình lấy cái này được nhờ anh em nhở nhưng mà lấy cái này thì anh em lại bảo là ui ông này sợ chết các thứ thì mình không thích lắm mình là một người chơi hệ kiểu mạo hiểm hơn mình không thích chơi những cái kiểu mà mình không thích chơi kiểu kia kiểu kia nó dành cho những người gọi là đơn giản á gọi là những cái đời đầu óc đơn giản sẽ lấy cái lõi ba à, lấy cái lõi gọi là một trăm ba mươi máu mà riêng vd thì luôn là một người chơi thích kiểu hệ mạo hiểm thành ra vd xin phép được lấy cái hệ nào đó gọi là à, lấy, lấy cái lõi nào kiểu nó cơ bản à quên nó khó hơn nhá chứ còn nếu mà để đánh vào tốt thì mình nghĩ là lấy cái ba mươi máu là hợp lý nhất tại vì tí nữa mình trừ máu khá là đau nhưng mà không đối với vt thì công hiến vẫn là một cái gì đó quan trọng hơn mất enro một tí mà nhờ anh em nhờ tầm này mà mất chích là dở đấy Ui, nhà này mạnh đấy từ từ nhá hỏng quá hỏng quá Ui, nhà này cũng mạnh à từ nhá tập trung này tập trung này tập trung này lời của đá gì đấy chặt đầu dưới của tân tú à không từ từ trận này mình lo được anh em ạ anh em có tin VD không anh em mà tin VD cho vt xin phím một đi đai máu này cứ để đổi nhá đổi ra kiếm súng hoặc là sôi thì đẹp hơn để anh che cho em hết quãng đường ngày sau nhé Bây giờ mình hát dở lắm mà sao anh em cứ bảo mình đừng hát vậy mình hát hay mà ta làm gì có người à nhầm hai hai hai hai à mấy cái ông này không tin tưởng gọi là ấy à streamer gọi là ấy à vô địch à không tin tưởng nhà vô địch mvp nhà vô địch à, gọi là giải đấu à chịu vậy chịu vậy vậy thì để vd nói ít làm nhiều nhé để đi chứng minh game này VT không thể nào mà gọi là out tốt được được chua được chua được chưa được một tí đây cơ bản là mình đang có đôi á thành ra là mình roll được mình cho phép mình gọi là roll một tí xí lát hại đam đi ba luôn ấy da lily ba à? mình nghĩ là lily ba không cần đâu bỏ đi ui từ từ nhá nhà này kinh đấy à nhà này cũng là bảy chết à nhờ bảy chết mà đánh với tám chết thì sao mà lại được anh em ơi bảy thì nhỏ hơn tám thế thôi cha rồi từ từ sao tôi mua được vậy Uki bảy nghìn đam hỏng rồi nhá mới từ từ nhá tôi cái nào vừa rồi hơi căng á cháy đấy nhở <laughs> thua kìa thua kìa cháy đấy nhở cái ông ai lớp diu này à cho tướng mạnh vào rồi vẫn thua anh em ạ bịp thật phun hai sao rồi vẫn cút cay thật wow. em tú đi mất chích tao này hơi bị dở nhá <laughs> cày thế con lợn này con lợn ai love you này con lợn ai love you này không sao anh em ơi coi như là một thử thách khó hơn đối với đi đi đi tám <laughs> máu à bị đấm một chiếc mà tám máu à căng nhở không sao anh em ạ còn nhiều máu lắm chơi được vào đấy mình dôn cố hai sao ấy chứ mình thấy các cái điểm điểm gì rồi lên được rai hai xong rồi update được con lily hai con uy lao hai vẫn cút anh em ạ gầy trận này chắc là mình phải đánh ra ba ở bảy nhá chắc là mình không lên tám <laughs> lên chín được đâu quê à quê à quê à không quê á không quê á hello tùng dương nhá hello em nhá đá thủ số một gây áp và không đá thủ gì đấy sao đá thủ được hôm qua bếp em tú bị lỗi à sao vậy bếp em tú bị gì vậy bếp em tú có bị lỗi gì đâu sao đấy anh hạ vân thiên bếp em tú bình thường bếp em tú bình thường mà nami à sắp lên nami ba nhá là vào trong cơn mơ tí nữa mà lên bảy luôn là con Zoe thì là bảy pháp sư à hoặc là một cái ấn pháp sư nó thì đẹp một cái kháng phép à gặp này chắc là lo được nhà này lo được lo được lo được nhà này đánh ép riu này họ ngốc nè từ từ nhá sao cảm giác mình nhiều chết mà mình cứ bị yếu yếu ấy nhở không được mạnh khởi lắm ta ơi phải ra ba trận này nhá không ra ba trận này là đi á bon ok đẹp chắc là đao sau mình sẽ update con này hai con này hai và cả bọn này hai nữa là xong đây mình một chút gọi là bắt chước cosplay uh, livestream của ấp so kiếm súng hoặc là đi phép nhá hello minh đức nhá, hello em nhá thấy đăng video mà là video cắt từ stream give me á à? vậy chắc là anh nghe editor đang nhầm á nhưng mà em tú bảo bảo đổi lại mà em tú bảo đổi lại á anh đã đi rồi sao em còn chưa đôi ngừng buông tay khi mỗi đêm về lạnh lùng cờ chờ em mỗi tối mình lên cấp một tí nhá nami ba này silat hai chết rồi chưa có silat hai hơi mệt đấy nhá chưa có silat hai thì hơi mệt một tí nhưng mà không sao anh em ạ từ từ đã bình tĩnh đã suy nghĩ đồ đã này một cái quyền năng không một cái quyền năng hay là một cái giáp gai nhỉ anh em nhở một cái quyền năng à nói chung là cứ làm một cái giáp ấy nhở anh em nhở mình nghĩ là thú tượng thì đẹp hơn quyền năng chắc là chưa cần đâu mình cần một cái kiếm súng đấy anh em ạ để ra đun kiếm súng trước nhé mình nghĩ là một cái dao điện cũng không phải một cái đồ quá xấu đâu nhá nhưng mà mình đợi mảnh nước mắt trước anh em ạ tại vì ví dụ mà tí nước mắt cho con nami lắp vào ấy thì nhiều khi nó ví dụ không có đồ ấy thì mình làm cái quyền trượng ok như lão như lão ủ lắp hai ủ lắp hai cũng có biến sắc của chúng tôi đi cảm ơn huy chú tặng mình bảy mươi lăm sao nhá cảm ơn bạn nhiều nhá hello hàng anh Ủa. bạn thân sức sống mới và túi cứu thương à túi cứu thương thì có cái gì nhở thì có kiếm súng các thứ là bú luôn hoặc là sức sống mới ui mình nhiều chết đấy mình nghĩ là lấy sức sống mới hợp lý ấy chứ hay là lấy túi cứu thương nhở tất cả hiệu ứng hồi máu và lá chắn ê lấy cái túi cứu thương đi tại vì cơ bản là mình có này ba rồi á được vậy thì mình sẽ lắp một cái thú tượng trước này bây giờ mình sẽ đợi một cái kiếm súng trước là đẹp luôn nhưng mình phải roll lát hai nhá đây rồi ok mình thử hai slot lận anh em ạ kẹp con hammer vào trông hơi đủ nhỉ anh rất tốt thế nhưng thà làm bạn vui hơn la la na na na na na na na na em sẽ đến với anh và nói lời này mình cần một cái kiếm súng anh em ạ à, tại vì mình có cái túi cứu thương á thành ra là mình phải lấy kiếm súng nhá thì nó mới ngon được cờ phép chắc là không ngon đâu không ngon lắm đấy chứ không phải là không ngon tầm này mình đợi một cái kiếm súng trước không là tí nữa mình xào được cờ phép thì mình lấy sau còn không tí nữa mình xào một cái quyền chuyện cho con nami cũng được tại vì cơ bản nami của mình ba sao ấy thành ra là nó hồi phục nhiều lắm vdd lại trái em cứ trái chả giống gì cả giống gì ở đức hoàng ơi ra hôm nay em thấy anh tú đẹp trai vậy nhỉ tháo kính đi anh nhá sao lại tháo kính đi được sao lại tháo kính đi được một cái nước mắt cho con nam mì giống anh em một cái dao điện không mình nghĩ là dao điện cũng ngon đấy chứ ấy lấy luôn đi thì nữa cái đồ kia lấy sau nhá bán đi tích tiền à sẽ chẳng là anh mình bước qua thật nhanh bỏ quên đường còn phố sau lưng nghe tháng năm giận trôi quần đao Zizia bú à sao lại quần đao Zizia được anh cảnh ơi anh cảnh cứ lừa thôi anh cảnh cứ lừa em tú thôi kiếm súng anh cảnh ơi em tú tú cứu thương mà phải là kiếm súng mới bú được đặt con cóc chỗ nào là ok nhất anh tú á mình nghĩ là tùy anh em ạ tùy lobby với cả tùy à, tùy tùy bên kia đánh gì thật ra là con cóc nó như một chết thôi anh em cứ tính nó như một chết tay ngắn là được thì anh em có thể bo hoặc là anh em có thể xếp bên tanh nhưng mà mình nghĩ là không nên xếp bên tanh đâu tại vì con cóc nó hơi yếu Ui, con dâu y này mà lấy được thì ú là trời hét như cát à hét như cá à cá biết hét à em thế dự ơi chị ơi chê em tú chịu vậy nhưng mà em dự chiều nay có đi đánh giải không em dự ơi chiều nay có giải hà nội này ra giao lưu tí em dự nhở ra múa múa tí nhở từ từ nhá em tú xin đi kiếm súng được không nhưng một cái kiếm năm tiền à ác thế rồi xin lấy kiếm năm tiền thì đẹp em tú tặng trứng hôm qua đi á à em tú quên mất anh em ạ à. đích này mới level một chưa tặng được thành ra là một người đợi xíu nhá chắc là đợi em tú tầm vài ngày em tú đợi có đợt giảm giá nạp vào nick kia quá nick này quên mất là quên mất là nick này đang ấy anh em ơi nick này đang level một chưa tặng được buổi sáng nay mình đánh tặng anh em rồi mình quên mất hoặc là nói chung là mấy hôm nữa mình cày lên level mười nhá còn không thì mình sẽ tạo một cái nick mới và cả không thật ra là không phải tạo một nick mới mình sẽ nạp vào một cái nick này đi rồi mình tặng cho anh em nhé tội quá lỗi em tú quá đánh rai nên lấy năng lượng xanh hay nguyên tố luân vậy anh tú thật ra là nguyên tố luân thì mình nghĩ là đánh rồng hợp nhất còn nếu mà đánh rai thì anh em có thể lấy ờ, năng lượng xanh đi đấy là lấy nguyên tố luân chắc là không ngon bằng năng lượng xanh đâu tại vì con rai nhiều khi nó không phải là một con kết liễu được á con rồng thì chắc chắn là lúc nào nó cũng sẽ là người kiểu carry ở team rồi nên thành ra nó sẽ là kết liễu nhiều hơn còn con rai nó hên xui lắm nếu mà để chọn một trong hai thì anh tú nghĩ là nên lấy năng lượng xanh nhá em dự đang ốm không thì cũng giao lưu văn nghệ tí đấy à chị ai ốm à ê nãy hình như là mình thua cái nhà này đấy nhưng mà chỉ là một lần thôi không có lần thứ hai đâu bé à sao mình cứ gặp nhà đấy là mình thua vậy anh em sao mình cứ gặp nhà đấy là mình thua nhở why why sao mình cứ gặp nhà này mình thua ta trong khi ông này ít máu lắm rồi á hai mươi ba máu này mình cứ gặp là mình thua ông ấy cao tơ cứng à cao tơ cứng vt à một rau đấm chín mươi hai xuống còn bảy mươi bốn à mười tám máu à đau trưởng trưởng ui mất chiêu của anh em con rai mất chiêu nè cái lỗi này không biết là bản sau nó có sửa không nhưng mà bản này con rai lâu lâu bị mất chiêu á ui soraka hồi phục nữa à binh nhở tích tiền tích tiền tích tiền em tú nuôi cóc em tú nuôi cóc ê tính ra là mình cái mình lấy cái lõi mà vương miện hắc hóa xong rồi mình à, lấy con soraka vào hồi phục ấy ngon nhỉ hợp lý chứ kiếm súng này kiếm súng dấp gai này ui cú luôn không cần phải suy nghĩ nhiều trong trường hợp này anh em không phải suy nghĩ nhiều lấy luôn cho mình được chưa bú ui xong xin game vì xin game rồn cái cho nó yêu đời chắc là tí nữa mình phải rôn vi lao ba các thứ luôn á thành ra mình bắt tại sượn sẵn nhá bản sau pháp sư chả ai đánh à sao vậy bản sau pháp sư bị nép à mọi người chặt đầu tú được chưa chưa anh tuấn ơi anh tuấn bình tĩnh game còn dài game còn dài mới có bốn chấm bảy thôi sao mà chặt đầu em tú được lấy cái đầu của em tú hơi khó cóc đam to nhất team mà cóc đam to nhìn cóc này phế đấy cóc gậy à con cóc có hai cái răng ok để em tú ban để em tú ban <coughs> anh rất tốt thế nhưng thà làm bạn vui hơn lên cấp luôn đao này hơi nghèo nhỉ anh em nhở thôi để đao sau đi đao này lên cấp thì hơi nghèo thật u đồ đỡ vật là khá là ngon đó đao sau thì mình lên cấp lắm mọi người ơi tại vì đao này lên thì nó hơi nghèo á ui có nhà này kinh đấy con dna kinh ui bị kè sát thủ các thứ các thứ ghê vậy từ từ nhá con olap bị con roi trưởng luôn này mặc dù là con roi cầm đồ này hơi hơi gọi là thiếu đam một tí nhưng mà chặt vào con silas cũng khá là mệt nha ủi con hamer của mình tuy là một vàng một sao nhưng mà nó cc được con olap anh em ạ khó chịu thiệt con hamer này nó khó chịu thiệt đấy chết tịt cái thằng chết tịt hamer này trưởng nó hay <laughs> khuyên nhà anh em ạ đau nhỉ ê tầm năm chấm mình xem mình đấm này bao nhiêu con nhá từ từ nhá hai bốn sáu tám chết tầm năm chấm đấm tám chết anh em ạ nó đau ui ra bạc luôn thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi vt lên chín gắt vt lên chín gắt vt lên chín nhận này các, con chitana hai này thì nghĩ là không cần lắm nếu mà lên chín thì gì nó ai xoay ao xin mình nghĩ là lên chín được cơ bản là tầm này mình có bạc rồi ấy tỷ lệ ra năm vàng cũng khá là dễ thành ra là cứ eco nhá được chưa để cho silat ở trên tay một mình thôi là đẹp còn không thì cho một con lên cùng là đẹp là bú ván thua cốc ba cái sáu đam sau là con nami nên thua là chuẩn rồi à chịu người ạ nhà này đánh bằng đam con gì đây chưa biết là đánh bằng đam con gì mà sao lại con dịu quên cầm cho mình là huyết kiếm và vô cực vậy ông này chắc là bạn gấp hề anh em ạ soraka trưởng ok đau nhỉ anh em nhở đấm cảm giác gì nó thốn dùm luôn á anh tú non là sao lại anh tú non được sao lại là gớp chè gớp chè đấy cận em là gớp chè đấy yes so một bé wow ui level tám mười chết yes so bạc soraka một chút nữa là lên được một trăm máu bây giờ ấy trận này em tú phải làm tốt một trăm máu cái cho anh em gọi là nể cho anh em biết thế nào là vt đừng nhờn vt đã căng à không thật ra đánh danh này có gì đâu mà căng nhở thật ra đánh đánh danh danh này massage chứ căng thì có gì đâu mà căng em tú hay à, hay ham hame roko thế à đâu nhìn con ra trưởng như vậy hay mà anh việt hoàng tí em tú đi đánh tim cùng quẩy cùng cùng quẩy nào đấy á tí em tú đi đánh tim với với mấy anh em ép anh em em dự hay sao đấy đánh tim với mấy em gf à quên mấy anh gf à quên mấy tim mấy anh em tim ép đang tính bảo là mấy em ép gf em em khoa em duy <laughs> đi đánh với em khoa em duy anh em ạ em khoa nguyễn trong vai anh sửa lại vậy em duy duy nguyễn trong vai của gấp sò ui đấm sướng chưa tầm này vi đi đấm sướng chưa nhặt cốc nhặt cốc à quên nhặt chuông nhặt chuông vi đi nhặt chuông <coughs> trận này chắc là mình top một rồi anh em ạ sao lại mười chết thế em tú em tú hack anh cặn ạ game này bây giờ có hack rồi thành ra em tú hack lên mười chết đấy level tám em tú hack lên mười chết chỉ cần là bấm xẹt hack mười chết là ra đấy chỉ cần bấm như thế là ra nhá nhưng mà phải level tám cơ mới được anh cận ạ mình lấy gì anh em nhở kiếm súng hay là soraka mình nghĩ là lấy kiếm uh, soraka đi tại vì cơ bản là con soraka sắp lên hai á thì mình cứ lấy nhá tại vì tí nữa nhiều khi con bạc nó tỷ lệ nó ra luôn thì sao đúng không kiểu gì ở ra một con kiểu gì ở ra một con à, ok soraka cầm dấp gai ngon không anh em khá là ngon đấy chứ gặp mà này à nhà này chắc là mình không thua được nhở có cái ông cao tơ mình thì đâu rồi nhở ui ông cao tơ mình chỉ đấm được mình xong rồi tốt tám mà ê ông này có thực sự là pro ông ngoại hai rao đấm mình mất trích xong rồi top tám ê ông này sinh ra để cao tơ mình như sao á thành ra là anh em anh em team nào muốn thắng ấy, mời cái ông này về đi đánh với mình chỉ chỉ đấm mình xong rồi top tám mà chiến thật cảm ơn em tú nhé em tú còn nợ anh cận cái vé đấy nhé chịu rồi anh cận vẫn nhớ thì chịu em tú quên đấy em tú quên cái anh cận ơi nhà này mình nghĩ là đem con xí lát hơi mất thời gian một tí nhở cơ bản là con xí lát của mình cầm rất ngay ấy đấy đam xong được thì team bên kia cũng gọi là bị tràn vào rồi Ui, nhà này gặp con bạc của mình thì đi làm sao mà win được Ui, đánh vui vui trưng xương tâm sự với anh em còn top một được nữa hơi dễ nhở hơi dễ đối với ông này level sáu à level sáu vào tốt vào nào nhở I want to say with now A B C D nhà này đang cháy và có cho mình là một cái bút rồng hàng trên nếu mà gọi là để xếp chuẩn nhất thì anh em sẽ nên gọi là trưởng con rai né cái bút rồng này ra và không để con silas bị lốc đấy thì là một cái cách gọi là xếp chuẩn chỉ nhất nếu mà là xếp chuẩn chỉ nhất thì anh em sẽ xếp như vậy cho mình đấy xếp như vậy sẽ gọi là mắc binh nhất nè em tú cảm ơn anh tô nhiều em tú có yêu anh không à có anh tô ơi à nhưng mà nhà này lại không lốc xì lát mà quyết định lốc cho mình con rai à em tú cảm ơn anh tô nhiều anh tô trả kèo hồi sáng không em cũng cảm ơn anh tô rất rất rất rất rất, rất nhiều nha mình xếp nó hơi bị ao trình tí anh em ạ bắt nẹp mấy ông ờ, ranh dưới này kiểu đấy quá thấy thấy tội người ta quá anh em ơi đấy nói chung là mình sẽ xếp con rai trưởng làm sao né cái bút đồng ra đầu tiên nhá tại vì nhiều khi trưởng không qua được bút đồng ấy, thì mình sẽ bị thua win nhà nó hơi đau nha mọi nên thành ra là mình né bút đồng ra các khi em qua thung lũng soraka ấy mợ ấy mợ Hamer ui Hamer gánh tim ok đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa Jerry Jerry giao điện nữa à mình nghĩ là giao điện một cái là đủ rồi không cần thêm đâu thành ra là có thể bỏ luôn cũng được còn giáp gai thì đánh với nhà này liệu ngon không Ui, nhà này không có đồ đam thành ra là giáp gai cũng chả ngon lắm chắc là mình bỏ giáp gai với cả bỏ cái giao điện này đi nhá xào đi đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa năm chấm chết hết à em tú cầm cái vương miện hắc ám này thì ai mà đỡ được anh em ơi mới phát hiện ra em tú rất là mê vũ nhá không hề luôn á tú mê khác á em tú mê khác hơn cái vũ á đừng vẽ anh ui đồ như tranh vẽ thôi mình ăn game này luôn nhá game này nó hơi massage một tí anh em ạ game này nó hơi massage một xíu anh em ơi hơi massage một xíu nha ao chín ao xin hai kiếm súng anh em ơi yashua đâu rồi yashua em đúng đâu rồi đây uhm, soraka bỏ đi đấy form như vậy là hết rồi tí nữa kiếm một con gọi là on nữa hay con à, hay con à, gì nhỉ willowy nữa là xếp bài rồi ui nhưng mà con à, gì nhỉ con uh, elchin mới là vào mù đó thành ra trưởng thiếu đam lắm anh em ạ đao này có khả năng là thua đấy thì phải mai thua không chết được con kia à chưa chiến chưa gì gì anh tú mê zalo gì đấy anh tú không mê zalo nhá anh tú không mê zalo nhá anh tú mê khác nhá à quên số hai à chưa nè bí care bạc hai à mình đang kiếm một con òn đấy anh em ạ cho con uh, kia của mình đánh cái tốc độ đánh một chút đấy khá là hay nhưng mà chưa ra ao xin nữa quá thôi lốc con gì đây quyết định lốc cho mình đó là con olaf rồi một pha lốc khá là tỉnh táo nha ui, nhưng mà sao con vật la của mình lại cầm kháng hiệu ứng vậy rõ ràng là mình lắp kháng ứng cho con da xua mà nhở cuối cùng nó lại bay vào con vật la đi mia à nhở con vật la này có tính năng hút đồ à dòng một Ui, dòng một win ông này nữa gì gì nhờ vì gì vì gì đã cả một bắn em tú rồng em tú vương hắc ám chưa bú chưa đánh như vậy thì tối ra quán nét thì sao mà anh em đỡ nổi đây tôi đánh ra quán nét sao mà anh em đỡ nổi đây cho nhầm kháng à và chắc là nó bị nó bị lag ấy, anh em ạ làm con su ba cơ bản là không có tham ấy anh tô ạ em lấy cái vương miện hắc ám đầu game đẩy đau quá cố lên cái bạch kim rồi đi đánh giải là đẹp anh em ơi ê mình sẽ làm còn te đánh full một nick này đi là binh á đợi tí nó hơi lag anh em ạ ừ. một Alshin đang hai được chưa thì anh em nào đang xem mình trên like cho mình xin một like nhé anh em ơi <laughs> danh vàng xem bẩn mắt rồi chịu rồi chịu chịu cứ đợi đấy cứ đợi đấy cho vt ba ngày vt sẽ đưa cái danh này lên tầm đại cao thủ không nhưng mà cơ bản đấy kia rồi bây giờ em tú phải đánh ọp thôi đánh on thì nó cảm giác hơi hơi không được tập trung lắm á nên thành ra đánh ọp nó rất tự tin anh em ạ phải leo top một đấy phải leo top một đấy vt phải làm được một lần á với cơ bản là sắp đánh giải rồi thành ra để đầu óc nó gọi là thư thư thư thả một tí anh em ơi để tích nhân phẩm lên tích gọi là cái chất xám đi tối nay dùng anh em ạ tối nay dùng hello vd hello trung long nhá <laughs> chặt cu đi chặt cu kiểu gì đấy tính ra là mình bảo trận này không top một là mình lấy cái đầu mình đi ấy nhưng mà mình top một rồi nhá uy tín nhá sẽ mãi chơi che cho em một đời về sau mai vững tin cho em một bờ vai ấm em khi em yếu mềm khi em mỏi mệt anh vẫn mãi mãi không đôi rời <clears throat> thua bạc quá anh ơi á thua bạc quá anh ơi là sao cơ biết vậy vô xem like anh à không sao bây giờ vẫn chưa muộn mà đánh giải em muốn đi xem có bán vé không dậy á <laughs> không em ơi đến quán net thôi mà cơ bản là giải ở quán net ấy thành ra là mọi người muốn thì mọi người đến xem nhé. đâu có vé viết gì đâu có phải là đánh như kiểu là sea game hay là msi gì đâu mà vé viết thì nghe nó kinh khởm kinh kinh tởm đấy à quên nghe nó nó nó cái gì nhở cao siêu đấy làm ăn xét đi nhở anh em nhở cú đấm thép đi làm một cú đấm thép vdt đi danh này dễ quá làm full năm tiền ba sao nó mẹ nhẽn à nhưng mà phải có nico cơ anh tô ạ bây giờ không có nico thì hoặc là kim long ấy thì được kim long thì nó nhiều tiền nó lên chín ok chứ còn bây giờ mình kiểu đánh bình thường lên chín nó cũng đâu có tiền đâu mà bây giờ một con năm vàng ba sao tính sơ sơ là chín chín nhân năm bốn mươi lăm tiền rồi thành ra là nó cũng khó <clears throat> em tú cứ sự mất ranh thôi ác quá à, có đâu em tú đã đánh sắp lên cao thủ đến nơi rồi ta à, đất với cả chim băng à chút va đớt không nhầm mọi người nhờ ở đây bao nhiêu thằng chơi olap à gắt lại dòng chồng yêu ra xem có được chụp ảnh với anh tú không có gì à, thoải mái nha mà em tú ở ngoài có gì đâu em tú ở ngoài xấu lắm hay làm bắn xét mọi người làm bắn xét sủng không xét sủng không lấy cung thì nói chung là đánh ai bên dpa nó hơi khó ở quán nào vậy anh ơi á ở bắc quận bắc từ liêm thì em sửa cái quán bk là ra nhá ha hmm. đẹp nhá mình có ba ba ấy ở này ba thượng long rồi này ba thượng long rồi anh em ạ ba con leona á căng nhở ba con leona nhưng mà đánh cái gì nhở ba con leona mà đánh win trick thì lại ngon ờ kêu lâu rồi chắc rồi bán này đi Loài à, lại phải đánh pháp sư à Đó nhỉ Một sách chọn ấn một xẻng à huấn luyện chiến đấu thì đánh Varus siêu ngon luôn anh em ạ mọi người muốn xem một trận Varus không anh em muốn xem trận Varus không là anh em thích xem đánh sát thủ hoặc là pháp sư nếu mà nếu mà sát thủ thì nói chung là có một cái ấn sát thủ này, này với cả một cái mảnh ba tia cho Olaf rồi mà đánh sát thủ rank thì nó hơi hơi gọi là bình thường nếu mà đánh Varus thì lấy cái này huấn luyện chiến đấu chiều đánh online không anh á chắc là không mọi người á tại vì đánh rẻ ọp mà Olaf sát thủ à được mình sẽ hướng dẫn anh em đánh olaf sát thủ nhé. ui ba mảnh đồ luôn à máng gì anh cường đưa em mang cho em em mới vào trận nè lừa rồi anh cường lừa uống ê có tiền nhá làm trận ô lẹp nhá ô lẹp nhá hello thế anh nhá varus đi anh ơi à người thì ô lẹp người thì varus nhưng mà em tu lỡ lấy mất cái lõi cái xẻng rồi nếu mà đánh varus thì lấy cái này đẹp hơn này anh em ơi máy in á mọi người đợi em tú xíu nhá em tú đưa đưa cái đưa cái đồ đã ai chết tịch bị lừa anh em ạ à. sao ra nào nước mắt của em tú rồi không nhặt được kiếm không nhặt được găng luôn nhặt kiếm với găng thì ok hơn mình mới gọi là xuống chuyển đồ cho anh cường anh em ạ chuyển đồ cho anh cường nên là hơi mất thời gian không sao anh em ơi chấp một tí nhá chấp các bạn này một đoạn đường nhá coi như là mình lấy cái lõi afk nhưng mà mình lại không được tiền đi được chưa tôi lấy lõi afk nhưng mà lại không được tiền đi nhà nhà này thật ra là lắp sát thủ không đép được đâu anh em ạ kiểu hai nhà kia có hai con ở dưới ấy. mình lắp sát thủ thì may ra còn đép một chết nhưng gặp mấy nhà này thôi nhá coi như là thu nguyên nhà vậy nếu mà đánh pháp sư thôi anh nhá thôi mọi người mới là một trận pháp sư rồi nó hơi ngắn ngẩm rồi với cả mình bán roi lúc đầu anh em ạ thôi nhá bỏ đi ấy da sáu mươi máu à afk xong rồi năm rau sáu mươi máu à không sao không sao không sao không sao không sao lo được lo được lo được bản lĩnh của vd lo được nhá chạy đi chạy xuống hơi mệt anh em ơi ship đồ một tí sen à nhưng mà chưa ra con olap nào á hơi khó một tí chắc là ba chấm hai mình xả tiền một tí nhá ba chấm hai xả tiền vậy trận này mà đánh va đớt là ra được mấy con đấy chứ đùa đâu u kim long ván này đồ đẹp chưa Dana nói chung là anh em nếu mà đánh bằng sát thủ Olaf thì anh em đánh ít đâu si à, đánh nhiều đâu si đánh ít đồ long của mình nhá không cần ham nhiều đồ long quá đâu đánh tầm hai đồ long là được găng nữa à vẫn đồ nhá vẫn có đồ nhá từ chúng tôi cần là một cái kiếm và một con ô lạp phải ra ô lạp sớm đánh ngon được ui trời ơi đồ như tranh ui sờ. tuyệt tuyệt vời rồi tí nữa là cái tim băng rất là đẹp đấy đẹp chưa hết ra rồi một con OLED là mình eco tiền lại nhá nhà này chắc là mình biết được một hai chết gì đó còn nia ly gặp sát thủ ba tia hơi bị kinh nha không biết là có win được không nhiều khi win luôn đấy chứ bài mình mạnh rồi anh em ơi chết rồi con nearly này giống cào hết lắm cào cào cào cào cào nhà kia thật ra là đâu có đam đâu nhở cầm con hammer hai nhưng mà đâu có đam đâu mình quên mất đấy win cũng được win cũng được win cũng được win win win win nguyên tố luân tụ điện với cả băng trộm mà băng trộm đi ui bốn xin đâu. cho con uh, Quillana đi đẹp hơi nhiều một sao này anh em nhở hơi nhiều một sao một tí hơi nhiều một sao một tí không sao anh em ạ không sao anh em ạ tại sao lại là bát mà lại không lại tại sao lại không là đại bát mà lại là ba ti à ba tia thì con olaf clear nhanh nhá mình nghĩ là không cần đại bác đâu đại bác tùy trường hợp thôi trừ khi anh em nhiều cung quá thì anh em mới lắp đại bác thôi nhá còn lại mình nghĩ là lắp ba tia với một con sát thủ ờ, con sát thủ cờ đằng sau ấy thì nó clear với cả nhiều khi người ta bo ấy thì cái ba tia nó chặt vào là gần trong anh em ạ khá là ngon đại bác trừ khi anh em có kiểu hai ba cái cung ấy thì anh em lắp thôi còn không thì mình nghĩ là ba tia với cả diệt nó còn ngon hơn là đại bác á đấy game bây giờ bắt đầu gọi là vào thôi vào thôi mình đã kiếm một con kim long nữa mà nãy giờ không ra anh em ạ cơ bản là cái đồ nó nhìn khá là ngon đấy. khá là ngon tao sau rồi về mình lên cấp mình xả một tí mình kiếm ô lắm hai nhá đẹp nhất là tí nữa là con òn với cả một con đấu sĩ vào nữa thì ok hơn à, ok gặp bạn này zone à zone nhưng mà họ nhiều hai sao ấy anh em ạ chắc là mình thua ấy thua thì nó hơi dở tại vì mình đang muốn win lại á hay nhưng mà người ta còn cái giáp lửa anh em ạ còn cái giáp lửa mình hết đam rồi có mỗi con olaf cầm đồ đam mà đầu nhở bốn chết à năm mươi máu à năm mươi máu cũng được ông này lõi đẹp quá sức sống mới với cả huy hiệu kim long luôn này lõi khá là binh á chết rồi ông kia lấy giáp rồi không lấy giáp mà không lấy giáp thì ngon em cũng xin em cũng xin vậy em cũng xin cái giáp vậy anh xin lỗi đã không ở, bên để em nghĩ cả tuổi thanh xuân một cái tim băng nhé mọi người ơi ánh sát thủ nói chung là mùa nào cũng vậy mình nghĩ là một tim băng thì nó rất là khó chịu ra đằng sau á vậy thôi nhở khỏi lên cấp nhở khỏi lên cấp nhá ghê quá anh em ạ nói chứ rôn một tí đi ok ok ok ok ok ok đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp bú bú bú tối nay đánh giải có có stream tại quán nét không anh chắc là không mọi người ạ chắc là không nhá nếu mà có like cast thì có thể là anh cường like cast thôi mọi người còn em tú chắc là không like đâu trước có play gf so cái DNA 2. Ui, hình như là trận này tướng nó tự ra nhiều quá anh em ạ. Con tướng nó tự ra hơi nhiều quá chết rồi. Có play xong rồi nó ho thật à? Xong rồi nó xịt thật à? cho con này ở dưới đây đi nói chung là mỗi con sát thủ này một bên là được đấy xếp như vậy mình nghĩ là mắc binh nhất nè xây ra hai một trăm máu tự ra đồ kim long rồng hai con chịu chịu chịu chịu cháu chịu cháu chịu cháu chịu nhà đấy nhá cháu chịu nhá em tú có bạn trai chưa em tú chưa em tú chưa em tú đang tán thôi nhưng mà chịu nhá cháu chịu là này nhá xây ra hai hai con này thêm một con bạc à thật kinh thật nhưng mà không sao em tú lo được anh em ơi em tú lo được dăm ba con xe giá hải nguyên nhảy năm con nào tính là đẹp bằng hai chết ngon phết đấy bùm silat đi nhở silat thì tí nữa nếu mà mình ra được con thì nhở nếu mà mình ra được con bi kè thì ok thì mình đủ sáu xin luôn à quên mình đủ à, hai uh, ấy luôn hai uh, ám long khá là ngon nhá về lết thì con bi kè mình thấy là một con kiểu khá là kinh á Cynic and lie, I want it, want it, you can Kháng phép à? Một cái nỏ xét nhá một cái nỏ xét với cả một mảnh dấp lửa này thôi cứ để vậy đi xì lát hai luôn thêm một chút hai sao anh em nhỏ ba đôi à khá là ngon đấy mình nghĩ là được ok một đôi là được bây giờ nỏ xét với cả ke đi nhở thôi kiều quyền lăng nữa đẹp bây giờ mình sợ nhà nào nhất thì mình sẽ xếp vào đấy nhá nhà này nói chung là không có tuổi nhà này ở ờ, nhà này kinh này nhà này mình không xếp là mình thua đấy ui nhà này ao xin nhưng mà ao xin mình nghĩ là không sợ lắm mình nghĩ là dí con dna vào nhà kia thôi là ok rồi dí vào nhà Ezreal nhá tại vì nhà Ezreal là cứ cơ hội gọi là mình thua nhiều nhất nhà này cũng kỳ chắc là mình cho một gõ là chết rồi anh em ạ nhưng mà con olaf của mình không chạy qua bên kia vậy thì Quiana làm một húc ui con Quiana móc chết con cookie rồi anh em ạ khổ chưa anh cookie bản này à, sợ sát thủ nên là không ai chơi là vậy đấy bản sau thì nói chung là con cookie được búp với cả bọn sát thủ được nép á bọn sát thủ bị nép chứ mà là được nép thì con cookie chơi lại được nhé mọi người ơi zalo comment nào được đang ít comment zalo comment một tí cho nó vui anh em ạ bây giờ lấy đồ thì có đồ cho dna à tại vì cơ bản là ô lắp hết đồ rồi nhưng mà chắc là vẫn lấy thôi ai ai chết em rồi ai ai chết lấy cái này thì hack tiền nhưng mà tầm này mình nghĩ là không quan trọng đâu cái này đi Trận này Zone Olaf 3 Hà lên cấp mọi người. Theo mọi người là nên Zone Olaf 3 Hà lên cấp. Thì trận này không ai đánh Olaf cả. Nên thành ra là cái tỷ lệ Zone Olaf 3 khá là dễ. Không phải dễ mà là có có khả năng Zone được Olaf 3 ở level 7. Thì chắc là mình Zone Olaf 3 nhá. Comment mà có được đọc đâu nên không có mình là đúng à chị ơi. Em tú có là bỏ comment của mọi người đâu, mọi người lừa. Seiya lo cả lobby á sao mà Seiya lo cả lobby được nhà thầy chắc là em tu đấm nguyên nhà thật đấy chứ ui nhìn kìa con Seiya chuẩn bị chết này ui đau thế chà chà chà chà chà ui đau nhà này lấy cái lõi gọi là huấn luyện chiến đấu với cả tên bạc thì con Seiya nói chung là khá là nhiều đam nhưng mà bù lại ông này roll bảy không ra được hai sao và không lên được tám thành ra là ông này đi <laughs> huy đi ngủ ấy <laughs> ngáp mà còn nói à cho nói đấy cho nói với livestream mà cho nói à chết rồi sắp đi đánh giải mà <laughs> mà nghe như, như kiểu nghiện đấy anh em ạ như kiểu thiếu đồ hết đồ hay sao á đồ mới chơi hồi sáng mà bây giờ đã hết rồi à sáng nay mới làm một liều rồi giờ đã hết rồi à nhà này có đổi xe da không hay cụ à đổi qua ghê ghê ghê lừa lừa lừa ghê đấy ghê đấy ghê đấy cũng biết lừa đấy may là không gặp đấy nhá nhà này con ao xin này thì mình nghĩ là chưa kịp ra chiêu vì bị con olap này bổ thôi bể đầu rồi nhá bạn ui olap thì nó bổ đau đấy mình nhìn mà mình nhìn, nhìn, đau dùng luôn đấy anh em ạ đau đau à? đau ok nhà này có cả ra xua luôn rồi anh em ạ kinh nhở ui nhà này nhưng mà mình sợ tí nhà này xây ra ba chứ thành ra là hơi sợ một tí lõi đẹp đồ đẹp em tú nghiện không đấy ngáp ghê vậy em tú không chứ nghiện gì đấy ây ây u uh, con bike cầm nước mắt à ra xua cầm găng bi ke cầm nước mắt á ảo nhở còn ờ, không thì mình lấy con Uilaui cầm mấy gậy nhá về mình làm nó xét anh em ạ còn không được ờ, thì mình xin con bi kè thôi trong túi xin con bi kè đi bi kè nhận được á nhận được bi kè á nhận được bi kè á này này làm cái xe ke trước đi cũng được được nhà được bi kè thì bú tam giác là chắc jam chắc là đánh jam là nhúc đánh đốt là đốt nhánh đốt là thiêu đánh là cành thiêu cành là thanh kiều thanh you my everybody my chút được hút, không được thì cúc đừng có lại nhãi đừng có này kia từ nhá mình lên cấp nhỉ anh em nhỉ lên cấp ngồi rôn nhá rôn tám mình nghĩ là cũng không không không tệ đâu nhưng mà để sau đau quá là rôn nhở mình phải đón cái này này được một lần á nhà này chắc là lo được để hắn ấm mà em tôi có bài nào để thoát khỏi ra kim cương không ở đây mọi người bài Olaf sát thủ đây hoặc là mọi người đánh bài à, đánh bài gì nhở đánh bài sru này cũng được này đứng chặt ui nhờ còn DNA nhá còn diana đi into the hút, đừng có lại nhảy đừng có này kia sát thủ vẫn ok phết nhỉ à, sát thủ ok mà siêu ok luôn á đao sau để nó tự lên nhé mọi người ơi u uh, qna đồ đẹp nhá ly xin đem bạn bán độ rồi ly <laughs> à, xin đem bạn bán độ rồi nhưng mà tí tính ra là con sd bán chết được ấy chứ nhà này không tính tiền nhà này không tính tiền nhà này thì tính tiền được một chút à nhà này né được rồi à nhưng mà con quizena của ông tú gian đung đồ gì à lắp đồ vào à, à đồ kia nhỉ đi lọc nhỉ như như như nào cháy với chúng tôi à dám cháy trong lobby có bt à như nào cái tầm outfit anh không để quần dơ muốn bắt anh nhà khó lắm em đừng mơ đau chưa đau chưa đau liền đau liền đau liền vt tắt cháy liền vd có dùng đá không vd có nhưng mà là đá uống nước á dùng đá không vd dùng cỏ vd dùng ờ, dùng cái cao cấp hơn á thật ra là cỏ đó bằng đá đâu mà nhở cỏ cần không phải đến cỏ không phải đến đá mà nhở bàn tay ba tia à? không ngon lắm anh em nhở không ngon ngày lắm đổi lại u diệt khổng lồ đổi lại không có đổi lại u uh, xẻng nữa à là xẻng không biến được gì vô cực à vô cực cốc với cả dao điện à ờ được đấy chứ lên cấp mọi người ê mình thử đánh một trận gọi là sáu xin ở level chín xem nó có mạnh bằng gọi là xin ba sao nhá được chưa em tú mà đá ở đâu vậy á đá nói chứ không phải vt nói à nữa nữa nữa nữa đá nói gì đấy có chơi đá đâu mà đá nói đấy mọi người có biết gọi là chiều không mọi người có biết gọi là em gái hai k năm á thích con gái cao và ngu đôi chề không <laughs> từ từ nhá giống giống lắm rồi đấy từ từ nhá tôi bỏ đi cái liên tha liên thuyền đấy ở đâu ra đấy từ từ nhá cảm giác là được một hai con nữa mình rôn nhá còn không thì mình lên chín á The Ratatouille chắc em trở thành Lý Winnie mùi hương trên vai sao mà né được The Macchiato hai cái chín má hai cái bảy má hai cái bảy em gái ở bố đi bộ là hai k bảy em rất thích con gái à vâng, em à, gu gu bạn trai của em là một chàng trai cao và có gu đôn chề hai k bảy may là hôm đấy mình không đi nhá hôm đấy mà mình đi là mình hốt cái em đấy rồi. à nhầm hôm đấy mình đi là mình cũng làm một tí gọi là múa quạt rồi đấy à. em tú đôn chè em tú bổ em tú bổ củi rồi nhá bây giờ mình lên chín là mình đôn ở đây nhầm người nhở nhìn em tú mới biết vì sao nụ cười của người nghiện lại tươi hơn người bình thường à nữa nữa nữa lên cấp nhá mọi người ơi cảm giác không ra được con ô lạp nào á thành ra mình lên chín đi mình lên chín mình thử thử đánh gọi là sáu xin sáu xin và bốn đấu sĩ thì xem nó có mạnh không nhá mọi người cùng đón xem <clears throat> thôi à thôi à làm gì đấy cái ông cháu này à điên rồi mai tường dậy đi ông cháu ạ à ông này bo kín là càng bo càng chết thế nó nhanh càng bo càng chết tự nhiên ông kia nói cái gì nhở nụ cười người à, tươi á mình lại muốn hát cho anh em một bài gọi là uh, nụ cười em giờ là nắng á thì sau đây là ca khúc gọi là nụ cười em giờ là nắng do vtt trình bày nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng vội đem suy tư vậy chắc đã lơ mất con mấy ngàn cười nụ cười cười rơi sông anh này suy bảy trăm từ từ nhá câu này hay này cô con mình này đáng được ghi nhận này từ từ đã mình ghi lại đã 780 nhân 365 bằng bao nhiêu vậy anh Tú á để một phép tính nhanh nhá, một phép tính nhanh này. 365 nhân 100 là bằng 3600 3650 3650 nhân cho 7 lần. 3650 nhân cho 8 lần thì là 3650 nhân 8 tám nhân không là không tám nhân ờ, tám nhân năm là không nhớ bốn tám nhân sáu bốn tám tức là năm mươi hai năm mươi hai tức là hai hai xong rồi nhớ hai nhân năm hai nhân năm tám nhân ba là hai mươi bốn hai mươi bốn nhân năm là hai tám hai tám hai tám không không không hai tám không không không hai mươi tám nghìn hai mươi tám nghìn trừ cho hai mươi tám nghìn trừ cho bảy trăm tám mươi nhân hai 780 nhân 2 tức là 1560 28.000 trừ cho 1800 1560 tức là còn 26.000 26.000 gọi là 40 à? Đúng không? 26.000 40. À 28.470. <laughs> Từ từ nhá. Mấy ông này tính tính máy tính à, tôi đang tính tay mà mấy ông này tính máy tính à. Chết cơm. Uầy, câu này hay á, nhờ VT tính gần ra rồi chắc là do cũng là 28.400 à, bao nhiêu á nhưng mà vt đoán hơi sai một tí nhỉ ui còn hai nhà thôi hả ừ thì em ơi hai ta mất nhau rồi ừ thì em ơi hai ta phải chia đôi làm hai cốc đi nhở anh em nhở bù đam lại đi vì đi nó rất là mất thời gian à điên ở ngoài tường từ từ nhá tỷ tí của hai người đàn ông này bị ké soraka soraka hai mình nói chung là không cần lắm nhưng mà thôi cứ một chút hồi phục đi nhở đi chơi thật mà hey hey hey hey ơ bị lốc à <laughs> bị lốc nhưng mà con dna lại dí vào mồm mà một pha lốc khá là trí tuệ ngày xưa anh em mới nghe gọi là bài nhạc ke của anh khá bảnh không nhạc ke huyền thoại á thì bài đấy khá là hay á khá là hay ấy, thật hay bài nhạc ke không tin anh em nếu mà kiểu kiểu không biết nghe gì cứ bật cái bài đấy nghe thử kiểu lâu lâu mình đi tắm mình hay bật mấy cái bài đấy nghe nó chiêu chiêu nha mọi chiêu chiêu lắm không anh đố hai cốc và ba cốc con dna này mình nghĩ là bằng một con dna ba đấy tại vì một cái cốc là tăng mình ba mươi sức mạnh phép thuật ừ, khá là mạnh á thành ra là mình nghĩ là mình dí được hai con kia là ok rồi à vẫn lốc được à lốc được nhưng mà khi con olaf bay xuống thì sẽ bổ luôn mà con gọi là say da nha con say da này vẫn đang thiếu một đồ nghe mà thành ra là không sợ lắm chặt chặt chặt u chín kim long à từ từ nhá chín kim long hơi kinh chín kim long cũng mạnh cũng mạnh bk hai khác nhà ông này có cái gì ba sao không con rồng ba à? <laughs> lại có biến kim long nữa nè đỏ đấy mình phải kết đấu mình phải kết thúc cái game đấu này thật nhanh nhá u máy chiếu đẹp quá anh em ạ máy chiếu ngon nhá <clears throat> anh mua đá ở đâu đấy á không mua đá gì đấy chị ơi lâu lâu vui vẻ được tí nghe các bạn mình mua đá hello tuấn việt nhá anh làm được toán 12 không giải hộ em với á ngày xưa cách đây vài năm thì mình có thể làm được gọi là những cái bài toán gọi là siêu khó luôn rồi bây giờ thì mình chịu nhá mình xin phép chịu đấy nếu mà cách đây gọi là tầm à, mình đang còn trẻ thì mình có thể làm được những cái bài toán cực kỳ khó luôn đấy còn bây giờ thì nói chung là cũng à, một phần tuổi già rồi anh em ạ thành ra là không làm được nữa nên là thành ra anh em có thể hỏi người khác chứ mình chịu á chết rồi mình nghĩ là không cần đánh sáu xin đâu bây giờ mình cần kẹp mấy con cc vào mới là được anh em ạ nhưng mà nhà bên kia có hai cái áo choàng hơi khó chịu một tí đấy hơi khó chịu một tí đấy với cả mình cần ra số hai với cả con con ba hai em à, quên còn cần con gì nhở cần con gì ta bi kè hai á bi kè hai rất là đẹp anh em ạ cần bi kè hai nhà người ta cũng bắt đầu mạnh rồi á từ từ nhá đã xua bi kè của ông tú đâu hết rồi ta đây rồi tí nữa mình đổi đồ không nhỉ anh em nhỉ một chút đổi đồ không một chút đổi đồ cho con da sùa không nhà kia ông da sùa hai à sắp rồng ba à nhưng mà mình thấy mình sợ cái áo choàng này ấy chứ không phải là mình sợ con rồng ba à. khó rồi khó rồi khó đi đi à khó khó khó khó khó khó khó khó khó khó cái xong xong ờ, thua anh vàng à khó đó anh đô người ta cũng chín kim long mà ông này cá chắc là một ông sùng hốt xuống chơi với mình tại vì mình thấy nãy ông này qua dí mình nha mọi thành ra ông này cũng phải là một ông gọi là cao thủ đấy không đùa đâu vt nói chung là lúc nào cô đánh hết sức nhưng mà nhà ông kia mạnh quá anh không phải là mạnh nhưng mà người ta có mấy cái áo choàng ấy cao tơ được mình ấy anh em ơi không làm gì được người ta có hai cái áo choàng rồi chín kim long phải nhưng nếu mà không có áo choàng thì ok bán DNA cho đồ gia su à hợp lý không vậy hợp lý không vậy tháp sư này vuốt rồng này vuốt rồng thì đam chuẩn thì cũng vui mình nghĩ là nếu mà lấy thì thông đạo thôi một ấn kim long hai ấn kim long ba cái kim long chịu DNA ba này lồng 3 luôn à lồng 3 thì cháu chịu nhá lồng 3 thì cháu chịu nhá Quyên ạ Ui Quyên ạ Đam nhờ Đấy mà là đồ con gì nhờ Con Bika mà đang đung được thì sao nhờ Ai đắt ba thì mình chịu rồi em ạ Thôi nhá nhường bạn này cái Chứ bây giờ mà xuống đánh kiểu nhiều top một quá thì người ta không lấy á GG à ok nhá bạc một là một game nữa không biết là con nếu một game top một nữa không biết là lên nổi bạch kim không nhờ bạch kim là bú ấy chứ một game nó bạch kim ngoài đi đánh giải là đẹp anh em ơi phải nhiều không vậy vì đi là nhường á nhường á nhường á nhường á một game nữa rồi đi đánh giải anh em ơi đánh giải ọp anh em ơi nhường đi chứ bây giờ mà mình đánh nhiều nhiều top một quá thì người ta lại bảo là ui cái ông top thách đấu này đi xuống bắt nạt mấy ông ganh vàng không thấy chán hay sao á thì thôi bài mình nhiều khi top một được do là mình không xếp á với cả mình cũng muốn kiểu ờ, đánh ít ít top một lại ấy để mốt ví dụ mà kiểu ờ, khi mà gọi là Gardena gọi là trà tra cứu á kiểu ra soát á lại bảo là ui sao cái ông này mà đánh kinh ấy nhở toàn là top một có nghi vấn hack gì không thì người ta lại khóa nick lại kiểm tra ấy. thì mình không thích lắm anh em ạ thôi lâu lâu top hai ván đi là đẹp hay nhường thế à em tú nhường thật mà người ta bảo em tú non nó phải không vậy hello nghĩa hoàng nhá hello gf gánh hết nhé khó đâu có gánh đâu anh em ơi gánh mà là gánh nặng à là một bài gì lạ lạ mới mới chiêu chiêu đi nhỉ anh em nhở là một bài gì mới mới chiêu chiêu đi anh đánh giải ở đâu chỗ nào vậy anh đánh giải ở bắc từ liêm nhá liên thuyền à mai tường khùng quá mai tường video liên thuyền à mai tường hello anh tú à hello tấn sang nhá hello em nhá làm cái cung đi chả cung đấy chả cung đấy cho ông tú một ván kim long đi em tú nhìn người ta đánh kim chín kim long nó thèm quá mà mình chưa bao giờ được đánh chín kim long em ạ chưa bao giờ được đánh một lần chín kim long luôn cho vt xin một lõi kim long vàng đi vt set kíp mi bánh so cứ đánh đi việc còn lại để vt lo à khó đâu có đâu mặc dù đó là sự thật nguyễn long à Viễn Long này hơi cùi nhá, lâu lâu mình cứ đọc nhầm với Viễn Long này với cả Viễn Long gọi là song đấu ấy. Tại vì cơ bản là nó cũng tăng gọi là cộng dồn tối đa. Nhưng mà cái kia thì gọi là nó nó nó khác đi một tí, nói chung là mình hay bị nhầm cái này lắm. Đây rồi. ra một con voi bia đi cho vdc một con voi bia đi để vt gọi là kiếm kim long sớm với vtc một trận kim long nhiều nhiều tí với không lấy thì thôi nhá ui hay mơ ba à <laughs> hay mơ ba nghe đần Taric Shred Taric và Shred nhầm ấy treo ấy nha trêu nhá không có ý đồ gì đâu á bắt trước một chút rồi ép song ấy uhm, tao đích hai à đồ này lại một cái vô cực à vọng âm vu đần chiến lợi phẩm và tấn công điểm yếu à mình nghĩ là, là chiến lợi phẩm mới nhở chiến lợi phẩm đi u nhiều hai sao đấy trận này mà ra lõi lối đi riêng là mình bú rồi nhưng mà không có kích được hệ gì nhà phế đấy hai sao trận này là ấy á a chốc tấn công mục tiêu gây ba trăm lẻ hai sát thương vật lý ba trăm phần trăm là manh ui kinh đấy sẽ là sao khi a chốc cầm vô cực nhỉ anh em nhở ngáp nhiều thế nhưng hiện là khó nó mai tường với đi treo á pháp sư này hi anh tú anh đang đánh giải có đâu chí ơi tối anh tú mới đánh nhá ông này nghiện game mà anh em mà cái ông top bốn thích đấu việt này lại lấy ác nhỏ đi hành gà à bình thế á top bốn thích đấu việt á vt top ba mà ta gặp màn này ra luôn một cái giáp lửa trong con s à khá là khó chịu đấy nhưng mà có đốt tới không nhở hình như là mình nhớ đốt hai ô mà ta sao lại không tới nhở trong vòng hai ô này á một hai ba à ba ô lận nhỉ a chốc của mình không có một cái hệ gì cả ui ui chặt như nào một thọc một thọc một thọc nhá Ui, nhiều tao rít trận này nhá anh em nhờ nhiều tao rít ghê á hai sao vứt hết mà hai sao vứt hết anh em ạ mình nghĩ là để như vậy đẹp hơn không cần hai sao đâu không cần hai sao đó mọi người ơi đánh một sao cũng ok ở đấy không cần hai sao đâu làm trận ai sốc ba carry đi tính ra là cũng hay đấy nhưng mà mình lên cấp mất rồi tại vì mình muốn kiếm kim long quá giờ lên cấp rồi thì đánh ai sốc ba nó hơi khó với cả ai sốc ba thì mình nghĩ là quyền năng quyền năng huyết kiếm với cả thêm một đồ nữa thì không biết là đồ gì đấy kiểu nó cầm đồ semi á có hồi phục với cả có có tanh khía quyền năng là cái tanh với cả semi một chút đam huyết kiếm mình có hồi phục còn đồ còn lại thì mình không biết nếu mà là đánh ao chốc nhá Ui, nhưng mà con á chốc này trông trông trông nó đâm ấy đau người anh em nhở đau nhở đau đau đau đau đau nhở lên cấp cai lên cấp cái volibear không có bia sony vậy không này nữa đi ok mọi người đợi em tú xíu nhá em tú đi uống miếng nước đã anh em chết rồi không mua kịp con lợn rồi không mua kịp con lợn rồi đang có thưởng một cái cung đúng không làm cái quyền năng cũng được anh em ạ quyền năng đi ba tia vậy ba tia hai tiền thì ba tia à, ba tia hai ba tiền thì chơi ba tia vậy quyết đấu kinh vậy kinh vậy à có gì đâu sướng sướng sướng sướng top hai top ba vậy em tú nhớ là top ba mà chắc là green mới đánh tụt à chắc là green mới đánh tụt à ui sợ em tú định xoay bài gì vậy em tú xoay olap mọi người ạ ra hai con olap này này rất là đánh olap luôn á khỏi phải xoay anh em ạ tại vì con olap mà không có biến sát thủ nhưng mà có cái chiến lợi phẩm vẫn chơi được nhá mọi người nhà này có cái lôi long nhưng mà mình có chiến lợi phẩm nó không biết là có ăn được không nhưng phải hồi phục cơ ây à ui con kia không phải là con hồi phục nhở nhưng mà từ từ nhá vẫn lo được vẫn lo được sen hai mà bú trời spammer một ngàn olap mà nữa nữa nữa spammer nữa lại spammer nữa không biết là em túi spammer ở đâu đấy chết rồi ngáp cho nó lát mày chết trước các mọi người ơi còn một trăm điểm nữa cứu bé à cứu cái gì đấy nghĩa hoàng ơi Ui, con ô này nó không muốn con ô này chết hay sao nó qua đây làm gì vậy đứng, vì đi cần thua mà ê mình cho ô đứng một mình rồi vẫn vẫn sống này ảo thật đấy cay thế nhở cày thế xem nhở vẫn vẫn vẫn vẫn không chết được cơ Ồ. Ờ. lên cấp thôi từ từ đi nếu mà đánh vội lên cấp đôi con olaf hai cũng được nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết lắm nhà này thì là cái nhà mình sợ nhất còn lại chắc là mình lo được còn lại chắc là lo được anh em ơi ui ngập luôn cái nhà mà mình sợ nhất à một trăm điểm nữa lên cao thủ á cứu à đã cương một à cứu bằng cách nào đây vt dạo này bật bịu quá chặt chặt chặt chặt từ từ nhá con roi trưởng chiếc con lát của mình là thua rồi ai da chết tịt ui con mà la hút chết luôn mà nhà này chắc là người ta đang có chích nên người ta lên sáu anh em ạ u uh, u chắc là vẫn thua rồi on chitana kia đủ 25 số rồi anh em ơi ai da thua vậy thua vậy nguyên tố lần bạn thân và băng trộm mà băng trộm thì cho con sen tầm này mạnh còn bạn thân thì nhà này anh đam ngon nhà này đánh đàm ngon nhà này đánh phép không ngon nhà này đánh phép không ngon nhà này đánh đàm ngon nhà đánh phép không ngon một nhà phép <coughs> hai nhà phép ba nhà phép à bỏ đi ba nhà phép bị thôi nói nghe nè là ngày hôm qua đó nhà kia có đánh olap không hai con olap rồi chắc là đánh cùng ừ, nó xét luôn nè à. tám mươi hai máu dầu nha anh em là tám mươi hai máu level sáu năm mươi tiền ạ dầu hơn mình tầm khoảng hai mươi tiền đấy tại vì người ta lấy cái lõi afk thành là dầu á còn sen ngon chưa chui vào đây chặn đam luôn mà Ui món đi xin mình yếu không kém phần em ạ đi xin đá đi trước yon roi trước yon roi trưởng đá đi ừ được đẹp anh em ạ hợp lý chặt chặt chặt chắc là win rồi anh em ơi win thì mua này lại nhá chặt, không có olap nào chết à phải có một con olap chết cơ thì nó cộng đam thì ok luôn <coughs> <coughs> không chết thì hơi buồn đây chẳng hạn như trận này con Oleg không có sát thủ thì mình sẽ hướng dẫn anh em đánh nhá hướng dẫn anh em đánh gọi là Oleg không sát thủ được chưa thì vẫn là ba tia với cả vô cực trước nè uy tín chưa gặp màn này có khả năng mình thua nè tại vì người ta có cái bạn thân đấy cao tơ được một tí đam anh em ạ trận trước con ly xin nhấc đi ừ hay không ngoại đá được một phát nữa thì mình lắm nhưng mà là mai thua ola của mình tầm này cầm hai đồ này ấy kiểu hai đồ co của nó thì hơi khó thua anh em ạ <coughs> ủm đẹp bon hợp lý đằng sau chắc là về mình lên cấp mình luôn một tí kiếm olap hai nhá ba em tú anh đi ăn facebook à ok chứ anh tô ăn vui vẻ nha sao không để olaf chết vậy à em tú vẫn để mà mọi người nè mười đam mười đam tức là một con được mười đam rồi chết được cộng đam mà à sao phải để olaf chết vậy à à, à. con olaf chết thì được tăng đam nhá mình tưởng là hỏi sao lại không không để con olaf chết vậy làm cái giáp lửa trước đi Ai, đẹp chưa olaf không sát thủ thì đồ gì em tú quá vẫn là ba tia vô cực với cả một đại bác nữa anh em hoặc là thêm một cái diệt nữa nếu mà anh em có chiến lợi phẩm còn nếu ví dụ mà anh em không có đồ hồi phục á thì anh em nên lắp một cái đồ gọi là kiểu sống sót ra nó thì một là đại bác hai là kháng ứng ba là huyết kiếm đấy nhưng mà mình nghĩ là ba tia với cả vô cực chắc chắn là cần rồi nè còn đồ còn lại thì tùy vào lõi của anh em nữa đấy được chưa nói thế cho dễ hiểu nếu anh em có phước lành hoặc là chiến lợi phẩm rồi thì anh em có thể bui thêm một đồ đam hoặc là bui thêm một đồ gọi là đánh nhanh hoặc là một đồ quyền năng các thứ đấy tùy anh em thôi từ con này đúng không nhà này à nhà này nói chung là con sona cc hơi khó chịu nhưng mà chắc là nó cc và con chuột anh em ạ thành ra là không trúng con olaf đâu đấy đẹp chắc là mình win được cúc kim một chưa có đồ đam mà thua nó thì chịu thì chịu olaf hai vẫn là một cái gì đó siêu mạnh anh em ạ mai mấy giờ cập nhật với anh nhá mai cập nhật à em cũng không biết là mai cập nhật đấy mai cập nhật á đừng đừng cập nhật mai cập nhật rồi à phải không vậy COU <coughs> Ơi, sấy gì? Ừ. Sao vậy? Đi tắm à? chết rồi quên để con olaf ở dưới chết rồi anh em ạ nhưng mà mình nghĩ là có chiến lợi phẩm thì con olaf này cũng không chết được đâu ui nhiều nước mắt đấy ui tim băng này mình đôi một tí đi anh em ơi đây dna này Đây rồi. nói chung là nếu mà anh em đánh một lap thuần ấy, thì mình nghĩ là anh em nên bui gọi là nhiều đấu sĩ nhá cho ngô lap trông trông một tí là ok là đẹp À, ok chiến lợi phẩm ngon chưa không có chiến lợi phẩm là con olaf mày chết rồi đấy chứ tính ra là có chiến lợi phẩm con olaf mày như kiểu có mấy mạng ấy anh em ạ kinh nhở chiến lợi phẩm làm hết chiến lợi phẩm làm hết chín mươi bốn máu ạ tha hồ đôn đánh xuống một cái nước mắt này tí nữa mình nghĩ là một cái bàn tay hoặc là một cái dây chuyền năng lượng xanh tiên tri và sách ẩn ấn à một chút ấn sát thủ không một chút ấn sát thủ không và đó là bùm dễ nhỉ dễ thế một con sát thủ đấy mọi người ơi ui joey joey joey không cần Đá luôn. Món sát thủ của mình nữa nhờ mọi người nhờ. Khó chịu thì. Thiếu một con sát thủ nữa à. vẽ tài thật à <laughs> chịu ơi em tú giá gì cũng chơi được mà mọi người <coughs> ra gì chơi ở được anh em ơi ra sát thủ chơi sát thủ không ra sát thủ đánh không sát thủ được chưa cú chưa không ra sát thủ thì không chơi sát thủ và đó là thôi không lôn nữa anh em ạ lì đi không rôn nữa nhá Ê trận này mình làm một trận top một trăm máu nhá, mình có Solaka á. Thành ra là hồi phục được. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Olap luôn à. Nhà này. Nhà này nói chung là không có tanh, nhưng mà được cái là con Rai cầm đồ khá là chiến khá là chiến trường mình thì diana một không biết là có ăn được không olap đang chặt vào trong rồi chặt olap khá là tốt nhá lớp so đi trên người diana vẫn chưa hết vâng diana tốt ít nhiều thì nóng tay là một chút nữa anh em ạ chặt chặt chặt ừ, một chặt là chết một chặt là chết được chưa nay chơi game bằng đỏ rồi tối đi đánh giải mong đỏ như này anh em ạ đỏ như này là đúng bike cầm cung mà cung nước mắt zoe đang thừa một cái nước mắt nữa thì mình nghĩ là đẹp nhất chắc là một cái bàn tay cho con dn này nhỏ mất gang rồi còn không được thì mình lấy kiếm nhé nếu mà không được nữa thì mình lấy hai tim băng à hai tim băng thì nó hơi thừa còn không thì mình lấy cái gậy đi tí nữa nhiều khi mình làm một cái oh, lấy cái giáp nhỉ lấy giáp đi tí nhiều khi một là mình làm sorry còn gậy nói chung là chỉ mỗi nỏ xét là nó hơi cùi ấy anh em ơi nên là không không có cặp gì hết chắc là mình lên cấp á mình chả rôn nữa đâu lên cấp thì vẫn đủ sáu xin ao à, hơn bốn xin á tại vì mình muốn giữ Suraka trận này lại quá thành ra lên cấp có một con xin nữa mình dừng nhá đây rồi ok mày đi chết rồi nhà này không biết là có lốc được không mình nghĩ là lốc được con năm à đâu lốc được con này nhỉ lốc được ta lo thôi người ta đang làm một trăm máu chuột làm gì chuột đánh nhanh một tí cạn không cạn soraka thì giết một con không sướng à soraka thì giết một con không sướng ok sẽ lại mình thiếu một con à, gì nhỉ quy à, thiếu một con òn nữa anh em ạ một con òn nữa thì mình đủ à, cái lôi long luôn là đẹp luôn á kết bạn zalo à ok một con gọi là ấy nữa ta lung hai à mà diana vẫn một thôi tí nữa chắc là mình vui đồ cho con talon đấy anh em ạ kiếm đồ cho talon nhá mình nghĩ là một cái bốc đồ thì là đẹp nhất nếu mà lấy là được nhà này lấy bằng roi thuần với cả nhất thống đam mà bởi hất sư nói chung là đam to đấy đam siêu to đấy nhà này mỗi con ngựa hai còn lại hơi yếu nhà này xếp còn ấy nữa chết như vậy chắc là nguyên nhà thật đấy chứ và đó là nè ok chưa kịp xưng mới anh em ạ hello tùng lương hello em nhé chặt chặt chặt nhà kia có con nhà chơi cùng mình nhá thành ra lên olaf ba trận này cũng khó cơ nhưng mà nó cứ ôm đi tại vì mình trả chả rôn gì á người ta cũng năm con rồi anh em ạ người ta cũng còn nhiều máu á đổi lại bàn tay bàn tay quyền năng à nó cũng thế mà anh nó cũng thả một lần thế mấy đi nào có hai trăm mana như nào hả thôi không ngon đi nào không ngon không ngon thật con đấy không ngon điên à, cùi vãi giao điện cũng ngon này nhưng mà nó thả cùi lắm đánh năm cái với thả mà mới vào thả kiểu gì ui đấy lừa chết anh điên à bình thường cái này có năm mươi đánh thêm ờ, mười đòn nữa à năm đòn nữa chứ mấy sao lại tám mươi năm mươi mà sao lại tám mươi quá trình là ok ghê vậy mình kiếm con dna hai nữa anh em bạn có thể kiếm được con on thì gặp hơn đây rồi ok nhờ cần dna hai á nó sống lâu lâu tí rồi nữa nữa nữa nữa nhà này nhà này à nhưng mà cái nhà đang cháy đi cái nhà đang cháy trông nó vẻ hơi sợ hơn một tí đó trông nó hơi sợ hơn một tí không gặp bên này à yếu đâu cho non nhưng mà chết con nào vậy sao mà thua được em có chết lợi phẩm không thua được không thua chẳng qua là thẻ thì nó mạnh vậy thôi chứ không thua được tối anh tú đi đánh giải bk đúng không à đúng rồi nhá đức anh ơi cày quá nhìn con linh thú trông trông béo tốt thế anh à <laughs> con linh thú này béo tốt mọi người sao mà đi được em có chiến lợi phẩm chẳng qua thả cho anh vui vậy thôi thật má ý là có cũng được mà không có cũng được cái kiểu nó không quan trọng lắm trăm máu mà áo trình nó phi à áo trình một xíu mọi người ạ áo trình một xíu nhà này à nhà này cũng olaf sát thủ nè tính ra là hai nhà olaf gọi là cháy anh em ạ mình gặp hai nhà này đúng không thành ra là để con olaf ở giữa là đẹp xong rồi mình nếu ví dụ mà gặp nhà này thì mình chiếu được còn gặp nhà này thì thật ra là không cần chiếu nếu mà chiếu đẹp thì chiếu on còn không thì để ở giữa thôi cũng ok đấy nhưng mà lại đẹp nhất nhưng mà lại không chiếu được ai à mà lại bị ông này lốc con olaf à à lốc con diana lốc con diana ngon anh em ạ con diana ở dưới tim băng luôn khá là tốt chặt chặt ok đẹp anh em ạ ông này lốc kiểu tự hủy luôn á tối anh tú cho đức anh xin kiểu ảnh nha <laughs> ok đức anh ơi kinh mày kinh mày đức anh lôi long khá là ngon nhá lôi long vuốt rồng olaf cầm blue nữa lấy con olaf về cầm mấy blue này hơi thừa nhưng mà bù lại mình sẽ lên ba được còn không lấy đồ cho dna hoặc là talon có không vậy nữa nữa thử chưa vậy thử chưa vậy hai kiếm thôi chứ còn gì nữa ok lừa lừa lừa lừa lừa lừa thế diana nữa này mình nghĩ là lên cấp cũng được mà rô cũng được thôi rô một tí cho nó xem sao nhá rô một tí xem nó có gì gọi là khác bọt không toàn là silas anh nhà mạng trận này không ai đánh pháp sư à ảo ma nhở trận này không ai đánh pháp sư thật á đấy ba mươi tiền thôi hai kiếm cho con à, ta lồng nhá hai nhà đều chiếu bên này à hai nhà đều là chiếu bên trái đẹp à tốt thì nhà mời nhà này sắp q ba rồi nhưng mà chắc là rau này có thể là chết luôn đấy đao này có thể là chết luôn đấy gặp đi thì hơi khó tại vì cơ bản là bài sát thủ này nó có thêm một cái cc từ cái bọn lôi long ấy thành ra nó hơi khó chịu nhá mọi người kiểu nó vừa có đam nó vừa có sắt nó vừa có cc á vừa đam sau vừa cc khó chịu ghê á thì anh em nào thấy cái bài sát thủ rác ấy thì cho mình xin một like nhé anh em ơi đang 191 like rồi anh em bỏ ra vài giây giúp cho mình lên 210 like với thank you anh em nhiều nhá anh em hơi lười like nha cảm ơn anh em rất nhiều chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ có nên rôn luôn đao này không ha để đao quái để anh em là thôi đợi đao quái đi mình đợi đao quái xong rồi rôn cũng được chả cần phải vội quá đâu chả cần phải vội quá đâu hello anh à hello văn khuê u uh, nhà này full ba rồi nè từ từ nhá nhà này nói chung là ba sao rồi tí nữa mình phải ba sao mình mới đơm lại đấy còn hai sao là mình thua chắc solaka một búp chết hai chết à sao lại chết hai chết được nó chỉ là đam chuẩn thôi anh em ơi thấy chưa đáng cái này đi anh em ơi con quizana hai mình nghĩ không cần đâu không cần thiết đâu gỡ về bên cạnh à anh à khó đâu gỡ gỡ anh diền slide ấy mọi người ạ cuồng đao à ok ok ok hợp hợp lý cho solaka cuồng đao lấy nó nhanh không nhưng mà nó chỉ nó chỉ ờ, đam chuẩn lần đầu mà đúng không lần sau nó đâu có đam chuẩn đâu không lần đầu thôi một lần thôi nhưng mà lúc sau thì sao mà hồi phụ trội được nữa lúc sau thì con nào thì mất máu rồi không con sodaka này sao mà hồi đủ được đi anh slide được đang là cũng hai chết mà từ đấy em ấy cái em thôi cái ba sao cái on hai Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. đứng. Em tôn ba sao đấy. Cái nữa. Không là một con Olaf nữa anh em ơi là xong game là chuẩn bị đi đánh giải một đầm nhà này cũng mạnh ấy chứ đùa đâu silat ba hay là uy lao ấy uy lao à? uy lao thì bình thường mình tưởng là silat cơ để mới kinh còn Diana cầm đồ gì cũng kinh em ạ uổng đeo phí thì lái sao lại phí được sao mà phí được phí được Soraka hai Đại thầy em có tháo đồ ấy thầy Rồi nói cái gì nữa anh slide hâm à không đấm chết nhà này xong rồi dồn tin em phí tiền đây này một phép một cách xếp ao trình nhà này thì sẽ là để như vậy cái chết thì dù gì cũng chết thôi mà anh chết chắc ảo nhở nhưng mà hình như nó đam chuẩn luôn chứ không phải là đầy máu mấy con tướng anh sẽ lại lừa rồi lúc nó đam chuẩn luôn thôi nó với chiến lợi phẩm nè ý là nhưng mà ý là không có liên quan gì đến mấy con tướng này đầy đầy máu cả nên thành ra lần ơ vừa rồi mấy con này chưa bị mất máu mà con này nó vẫn vẫn vẫn vẫn hồi một phát xong rồi nó giết người luôn mà anh hiểu không là do một trăm máu ở con bé này nè nó không giết người xong mà nó hồi máu được trừ chiến lợi phẩm sao nó giết nó không giết người sao mà nó hồi máu được từ chiến được phẩm không không mình sẽ lai lửa nhà này đúng không nhà này thì uh, ono lab ba nữa là xong rồi anh em ạ tí xếp on thấp xuống một tí nữa anh em ơi cho con này cầm cái cung đi nhanh nhanh tí sodaka đồ nó <coughs> sao mà xong được sao mà xong được ấy sao con gấu này yếu vậy suraka khỏe à điên à điên anh xin lỗi suraka này yếu á suraka này yếu á bi ke à. biến ngựa suraka gì khổng lồ có gì vậy cho nó cái viên viên trượng thì có sao việt trượng này việt trượng đấy Để thầy. Để thầy. Đà <coughs> bác là sao? À. Nhưng con gấu thì chết rồi. Sai. Nhưng mà sao Lee Sin của nhà này yếu con Lee Sin của Vippy nhỉ? Lee Sin ui từ từ nhá chưa à? ok xong được chưa một bài lap gọi là cơ bản không cần đánh sát thủ vẫn top một ok bài kim chưa bài kim chưa bài kim chưa ui cộng bảy bảy mà ít thế chết tịt thôi anh em ơi chắc là bây giờ mình chuẩn bị cùng team đi đánh giải ọp ở hà hà nội đây thì uh, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nhé thì anh em nào mà chưa like cho mình xin nó một like nhé anh em ơi cảm ơn anh em nhiều nha bye bye anh em nhá chúc anh em buổi chiều vui vẻ nhá hẹn anh em vào tối hoặc là ngày mai nhá bye bye mọi người bye bye mọi người xem uh, green có thể leo rank thì này green đánh cũng hay lắm á bye bye anh em nhá